Đây là món rau mà nhiều người chưa biết đến Chưa biết là nó có ăn được hay không Nhưng mà tôi thấy là rất nhiều người đã từng ăn mà nó rất ngon Đó là đây là là rau bầu rau bầu mà chúng ta hay ăn quán đó đây lá rất to và chúng ta phải đây là lá rau bầu và nguyên liệu thì có lá rau bầu và tỏi là lá rau bầu rất tốt nên lá to dễ xào nó và dễ khi chúng ta ăn thì ta phải xé ra xé làm ba làm tư ra đây một loại rau tôi rất thích thì đây mình xé xé lá rất to lâu rồi tôi cũng không ăn là đàn ông nhưng mà à, tôi cũng biết tương đối cách chế biến món ăn thường ngày nên là khi có thời gian thì tôi cũng hay chế biến món ăn cho gia đình và chúng ta sẽ làm ba làm tư lá rau bầu thì bây giờ chúng ta nắm chặt lại và cắt ra làm 3 làm 4 Đấy, khi rau dễ chín và chúng ta cũng dễ gấp dễ ăn đây là rau bầu xào tỏi nhé quý vị rất ngon khi nó đang còn ờ, sống thì cái mùi của nó hơi hôi một chút nhưng khi chúng ta rửa đi rồi thì mùi nó à, lại thơm dễ chịu thái lại à, tỏi thì tách nhánh nhỏ ra Rồi bóc bỏ vỏ có rất nhiều nơi trồng à, bầu nhưng mà chưa biết cách ăn lá ăn ngọn một số loại rau ờ, ăn lá ăn ngọn như bầu bí mướp su su ăn rất ngon xoài tỏi ăn rất ngon ở đây tiến hành rửa rửa đi rửa lại hai ba lần nước cho sạch bụi bẩn không bị sạn gán lần hai khi rửa chúng ta phải rũ mạnh rũ mạnh rau vào nước cho sạch bụi bẩn ăn gửi sẵn gán xào ờ, nấu rau nấu canh rau thì chúng ta sau khi rửa xong chúng ta nên vò vò cho nó nhầu cho nó ra cái nước của rau thì chúng ta nấu canh sẽ nước canh sẽ ngon hơn hoặc luộc sẽ ngon hơn thường mà khi tôi luộc hoặc là nấu canh tôi sẽ vò nhầu nó ra như này khoảng gần một nửa để cho cái nước canh nó ra cái chất dập lục chất trong rau sẽ ngon hơn mà nó vò xong vò cho rau nó nỗ ra một chút sẽ ngon hơn và tỏi thì đã được bóc vỏ và dùng dao đập dập ra đập khi uh, mùi hành tỏi phi lên sa vàng lên đó thì rất thơm mùi đặc trưng của tỏi bằm nhỏ ra chỉ là một món rau thôi nhưng mà sẽ bổ sung cho một món rau trong gia đình chúng ta và nhiều người cũng chưa biết ăn tiến hành phi tỏi để dậy mùi thơm cho dầu rán vào dầu ăn vào cho lửa to tiến hành phi tỏi vàng tỏa lên mùi hương đặc trưng của mùi tỏi thì nấu trong ờ, bếp kín rất nồng nặc chúng ta phải mở cửa và thông gió cho tháng và vâng. máy mình xem video được chúng đùng rồi sau đó chúng ta tiến hành cho rau vào xào từng chút một thôi có người không khéo đây là đổ rau cho là bật hết ra ngoài các bạn trẻ cũng chú ý khi mình sau đó trong thao tác mà mình đũa tạo đảo đảo lực từ trên xuống lôi chín đều cứ đảo hết một vòng như vậy rau còn sống thì sẽ được xuống dưới và khoảng hai ba lượt như vậy thì rau sẽ chín rau đã được đảo đều một lượt và chính thái rồi thì chúng ta đổ hai bên hai bên vào rau mặt ra ngoài và bây giờ rau chín tương đối rồi thì chúng ta cho một chút hạt nêm cho gia vị mạnh khoăn tiếp tục ừ, đũa đảo đều gia vị là chúng ta sắp xong rồi mùa rét lại như này có món ăn nóng hổi Bốc hơi nghi ngút Thật ấm cúng, ngon miệng Và mọi người nhớ là khi bất cứ xào cái gì là Xào rau xanh này chúng ta là phải cho to lửa Cho to lửa Đảm nhanh tay Để cho rau được xanh, ngon Chúng ta mà cho nhỏ bé lửa dưới ờ, nhiệt nó kém dễ bị vàng rau vâng rau đã xào xong món ăn ờ, bốc hơi nóng nghi ngút rất ấm cúng mùa lạnh và một bữa rau xào tỏi rau bầu sao tỏi miền trung gọi là bầu đất gọi ờ, chung là bầu chúng ta đã gấp hết rau ra này. và cần cho một chút nước để cho rau không bị khô chắc một chút nước ra đĩa để cho nó có nước ngấm gia vị ăn rau nó sẽ ngon ngọt hơn mình gắp rau không là nó bị khô và món rau bầu xào tỏi đã được hoàn thành mọi người xem video thấy hay bổ ích cho quyết một like một đăng ký để quyết có động lực ra video tiếp theo và mọi người ấn vào chuông khi quyết ra video tiếp theo để mọi người được xem cảm ơn mọi người bye bye